À, xin chào tất cả anh chị và các bạn à, Chào mừng tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Máy cắt nhôm nhập khẩu 2030 Đây là một kênh chuyên cung cấp về tất cả những à, dòng máy làm cửa nhôm cửa nhựa lớn nhất thị trường Việt Nam hiện nay à, Ngoài ra thì à, kênh này còn cung cấp à, và hỗ trợ cho tất cả anh chị về vấn đề là kỹ thuật chứ như bảo hành bảo dưỡng như bảo trì về vấn đề các kỹ thuật của máy làm cửa nhôm cửa nhựa và tất cả những ờ, dòng máy khác như máy CNC và Danma máy cắt kính hay máy mài kính à, và ngày hôm nay thì uh, tôi xin giới thiệu với tất cả anh chị và các bạn một sản phẩm một phụ kiện siêu hot nhất trên thị trường hiện nay đây là sản phẩm máy dao phay đố 8 tầng dùng cho hệ sinh pha mang mã số nhôm đó là 3313 đó và mã số SIPA 3313 đối với sản phẩm này á, thì ờ, khi anh chị và ờ, các bạn sử dụng thì ờ, anh chị và các bạn khi phay xong thì không cần phải mang ra cái máy cắt bàn máy cắt tay mà phải cắt bụng gì nữa anh chị và các bạn phay xong phát là đưa ra sử dụng luôn đưa ra ghép luôn rất là nhanh rất là tiện lợi đảm bảo uh, sắc bén không bao viêng dao quay bên em là chất liệu tôn thép và cái me rất là sắc là bảo vay cái mặt cắt rất là sắc ngọt đó, dao quay 8 tầng một này hai này ba bốn năm sáu bảy và 8 tầng đó Và đối với trên thị trường hiện nay thì đang có các loại dao như dao 3 tầng hoặc thì ờ, khi anh chị và các bạn phay xong thì chúng ta sẽ phải mang ra và để máy cắt bàn hoặc là máy cắt tay anh chị hãy ừ, sẽ phải cắt cái bụng của nó đi thì mới đưa vào được nhưng mà đối với anh chị và các bạn dùng cái loại dao này thì à, không cần phải à, cắt bụng nữa chúng ta chỉ cần phay xong sau đó là đưa vào và sử dụng ghép ngay vào cái đố luôn thôi đó thương hiệu đó là Factor đây là sản phẩm chính hãng của công ty Factor Việt Nam dao này dùng cho sinh pha cửa đi mang mã số mặt nhôm đó là 3313 đó. rào rất là rắc sắc ngọt rất là đẹp hàng nhập khẩu chính hãng đây ạ rất là đẹp đẹp như ngọc trinh luôn anh chị các bạn ạ đảm bảo phay ờ, không có một tí ba via nào hết anh chị nào và các bạn nào có nhu cầu sử dụng ờ, đầu tư những dòng máy này muốn ờ, nhàn và nhanh hơn thì hãy liên hệ với lại ờ, tôi theo số bên điện thoại ở phía bên trên màn hình Mr. Khải 0963 296 146 0869 296 838 Ngoài ra thì công ty chúng tôi còn cung cấp tất cả những dòng sản phẩm khác như máy cắt nhôm hai đầu, máy phay đố ép góc, đột dập đánh khí, đột dập thể lực, hay là máy uh, cắt plasma CNC máy cắt kính máy mài kính à, anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì muốn đầu tư về máy làm cửa nhôm cửa nhựa hoặc là các phụ kiện của máy có thể ờ, đến một trong hai cơ sở trụ sở phía Bắc miền Bắc bến xe Nghĩa Hà Đông Hà Nội khu vực phía Nam là 621 san nội Hà Nội quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh để được uh, xem máy và test máy trực tiếp Mọi thông tin chi tiết anh chị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại vừa ở phía bên trên màn hình. Một lần nữa thì xin à, chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã quan tâm, theo dõi cũng như là ủng hộ sản phẩm của công ty Factor Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.